lâu rồi mà sao không dám nói lời yêu lần đầu bối rối lần sau ngang ngang So. sẽ là cô gái nhà người ta đã quên nhau đã bao lâu rồi mà sao không dám nói lời yêu bối rối lần sau ngơ ngác nên đôi ta mãi chưa thuộc về nhau từng ngày qua đi nhưng mình vẫn thế chỉ biết chạm môi mình sẽ mãi bên nhau nhưng không thể nào không thể nào nên em sẽ